bạn có thể hiểu rõ những tính năng của bếp thế giới giới thiệu cho các bạn xem á, thì các bạn có thể ấn vào nút phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để các bạn có thể hiểu rõ hơn những thông tin của bếp khi mà tôi giới thiệu cho các bạn xem đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem cái chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi bật hết cả ba bếp lên trong hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đây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 những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell giá 40.000 một cặp các bạn sử dụng được một tháng. Những loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm chúng ta nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này. Một cái đặc điểm này của bếp có ga này á là khi mà các bạn đang nấu nướng á, qua cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy rồi. Nóng hơn 200 độ C thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại và không tăng chỉnh lớn nhỏ được nữa đây. Cái đó là cái mục đích bếp làm như vậy là để tiết kiệm ga cho chúng ta. Ở đây thì hai bếp của tôi đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi dù công tắc có đang mở là bếp vừa khóa ga và kèm theo một tiếng bếp các bạn có thể vừa nghe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 có những cái lỗ nhỏ đây chúng ta móc vào sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà, sản xuất họ làm sẵn hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài này chúng ta lắp đi chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc miếng thép cho hộp pin bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực và nếu lâu ngày á pin sẽ hỏng bếp sẽ không hoạt động được thứ nhất là pin sẽ hỏng thứ hai là bếp sẽ không hoạt động được tại vì chúng ta lắp sai mà bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường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 nó có bị hư hỏng thì chúng ta cũng có đồ để thay nữa bếp này á thì ờ, nó ngoài hai chức năng an toàn là khóa ga khi nước cạnh nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì nó còn một số những cái chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn nấu nướng tôi sẽ thử cho các bạn xem luôn ở bếp bên trái của nó thì nó có chức năng rang và chức năng chọn nhiệt độ chiên bếp có quay cảm biến thông minh này nè thì 250 độ C thì nó sẽ phá ga để cho an toàn đó. nên khi mà các bạn rang những bạn thực phẩm khô cần nhiệt độ cao các bạn bấm ghi lúc này cho một bay lên để nó sáng đèn lên thì quay cảm biến nó sẽ tăng cái mức hạn từ 250 lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao mà không có sần cần ờ, không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ còn ở đây là cái chức năng chọn nhiệt độ chiên nè các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái vị trí chúng ta cho là thích hợp với cái nhiệt thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp sẽ bảo lưu ở nhiệt độ đó chúng ta có thể chiên đồ ăn với một cái nhiệt độ ổn định không có lo bị cháy khét ở đây nó có ba cái nhiệt độ là 160 180 và 200 độ C đây chúng ta chỉ việc chọn thôi còn ở bếp bên phải thì nó có chức năng nấu nước sôi và chức năng nấu cơm tôi sẽ thử chức năng nấu nước sôi cho các bạn xem luôn để ít nước thôi thì nước bắt đầu nồi nó bắt đầu nó sôi lên thì 5 phút sau bếp sẽ khóa ga cho chúng ta để cho an toàn cũng như đó là để đốt đốt cháy hết vi khuẩn ở trong nước tại vì theo khảo sát đó, vi khuẩn cần phải trong nước sôi 5 phút nó mới thật sự là chết hẳn được cũng như là các bạn sử dụng chức năng này thì chúng ta có thể khắc phục hạn chế tối đa cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi xong chúng ta quên tắt thì các bạn có thể sử dụng chức năng này đây các bạn yên tâm là nước trong nồi nó sôi lên thôi thì ờ, nó sẽ giết hết vi khuẩn cho chúng ta xong rồi 5 phút sau nó sẽ tự động đúng xong rồi nó sẽ tự động nó khóa ga rất là tiện lợi còn ở đây là chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo hàng ở trên là nấu cháo và hàng ở dưới là nấu cơm nấu cháo thì các bạn bấm để chọn thôi còn đối với chức năng nấu cơm á, thì các bạn ờ, ở bên Nhật á, thì họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga giá là hơn 3 triệu đồng nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều Việt Nam nên nếu ở Việt Nam chúng tôi khuyên các bạn sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm và đáy nó dày một chút để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất ngoài ra khi mà các bạn sử dụng bếp nướng thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên cắt đồ ăn vừa bằng nhỏ vừa bằng nhỏ thôi sắp đều vị nướng và chứa một ít nước vào đây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 đây chỉ là sản phẩm hợp tác xuất khẩu của Việt Nam và Nhật Bản hoặc là các nước châu mà thôi ngoài ra nó đều có xuất xứ ở Việt Nam hết như cái tôi đang giới thiệu là xuất xứ ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây ngoài ra chúng tôi cũng có bán một dòng pin nội địa nhập như thế này đây là pin nội địa nhập có thể sử dụng với bếp này khoảng từ 4 đến 5 tháng giá là 50.000 một cặp